Xin chào Lionel Messi. Bạn nhận định thế nào về trận cầu sắp tới giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ BK Mech Bình Dương? Vào cuối tuần này lại trên chảo lửa thiên trường. Quá tuyệt vời luôn, chỉ nghe thôi mà tôi đã sướng cả người rồi. Bạn biết sao tôi lại nói vậy không? Bởi vì khi đội bóng mà mình là một fan hâm mộ thì cứ thi đấu là phấn khởi thôi có thông tin câu lạc bộ Nam Định đang chiêu mộ tiền vệ thành lương và hậu vệ thành trung của câu lạc bộ Hà Nội. Anh nghĩ sao? Điều đó là hết sức bình thường trong bóng đá mà. Vì hai cầu thủ đó một là cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam, cầu thủ còn lại hiện đang là tuyển thủ và đã thi đấu khá tốt. Vậy nên nếu chiêu mộ được thì ok mà. Bạn có lời chúc hay dự đoán gì về kết quả của đội bóng thân yêu của bạn vào ngày Chủ nhật này không? Tất nhiên rồi, ông hỏi tôi bằng thừa à? Nhân ngày sinh nhật của tôi tròn 35 củ và nay cũng là ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng. Tôi kính chúc người hâm mộ Nam Định sức khỏe thành công, chúc cho đội bóng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng đất thủ nhé. Ok, yêu các bạn nhiều. Xin chào Haneken, chào Son nhé. Hai bạn cho tôi hỏi, nếu thi đấu ở V-League các bạn sợ đối đầu với đội bóng nào? Ồ tất nhiên là sợ nhất là câu lạc bộ Nam Định rồi. Họ thi đấu thì bạn biết rồi đấy. Nhiệt huyết thì có thừa luôn thi đấu bằng 200%. Bạn nhận định thế nào về trận cầu tại thiên trường vòng 5 V-League? Ồ nói đến sân thiên trường thì tôi biết ngay là Nam Định thi đấu rồi. Nam Định bây giờ thì cả thế giới biết đến về sự hiếu khách, cổ động viên thì quá chất. Tôi dự đoán 2 không cho Nam Định. Anh Son dạo này anh còn buồn nữa không? Ô cảm ơn ông tôi hết buồn rồi. Ông hỏi thì tôi lại phải nói. Việc ghi 22 bàn thắng mùa vừa qua không bàn nào trên chấm pen là quá tuyệt vời rồi. Bạn biết rồi đó năm nay là năm hạn của tôi mà, nên không nằm trong đội hình tiêu biểu là quá bình thường mà. Quay trở lại V-League, bạn cho tôi hỏi bạn có ấn tượng với đội bóng nào? Nam Định Nam Định Nam Định. Đó là tình yêu mà. Mà đã yêu rồi thì nằm mơ cũng thấy. Bạn dự đoán thế nào về đội bóng yêu hết mình của bạn tại vòng năm sắp tới? Tôi dự đoán đội bóng chủ sân Thiên Trường thắng nhẹ một sao và cầu thủ ghi bàn là Diego.